Ngày hôm nay chú hệ ST sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo hình một chiếc xe tăng các bạn nhé. Để tạo được chiếc xe tăng chúng ta cần có 5 quả bóng. Ở đây chú hệ ST dùng hai quả bóng màu nâu, hai quả bóng màu đen và một quả bóng màu xanh lá cây. Bây giờ chúng ta sẽ thổi hai quả bóng màu nâu này lên. Hai quả bóng màu nâu chúng ta bơm chừa lại khoảng bảy ngón tay các bạn nhé đây hai quả bóng màu nâu này chúng ta sẽ tạo hai cái khóa mỗi khóa hai ngón tay đây tương tự tiếp theo ở quả này chúng ta tạo một đoạn khoảng 7 ngón tay và chúng ta cột cột đây còn bên này chúng ta một là một đoạn 7 ngón tay tương tự đặt vào đây tiếp theo ở đây chúng ta tạo một quả nho nhỏ khoảng một ngón rưỡi các bạn nhé một quả nho khoảng một ngón rưỡi và một đoạn bảy ngón tay bằng đoạn này đây đến đây chúng ta dùng cái tay giữ lại và bên này chúng ta cũng tạo một quả nhỏ một ngón rưỡi và bây giờ chúng ta cột chung lại với nhau đây, đây. quả bóng này dài hơn còn này chúng ta quay trở lại cũng tạo một đoạn bảy ngón tay đến đây chúng ta dùng kỹ thuật lận bóng ngón cái ngón trỏ chúng ta tì sát vào điểm nối này điểm xoắn này và chúng ta lăn bóng này lăn chúng ta tiếp tục làm hai đoạn như thế này nữa như thế này một quả nho và một đoạn bảy ngón tay kẹp lại quả nho một chung và ngón tay bóp sát và lăn tiếp theo một quả nhỏ một đoàn bỏ ra đây kẹp lại đây quả nhỏ một con rưỡi tương tự là đến đây chúng ta tạo bên này hai cái khóa mỗi khóa hai ngón tay tương tự đằng trước này các bạn nhé bên này ngắt bên này tương tự các bạn nhé 5 chiếc xe tăng đã xong tiếp theo quả bóng màu xanh lá cây chúng ta thổi khoảng nửa quả bóng bây giờ chúng ta sẽ làm cái nòng xe tăng ở đầu nòng chúng ta áp dụng kỹ thuật ở ờ, trong video kỹ thuật cơ bản chú ấy tôi đã hướng dẫn để làm mũi con heo các bạn nhé bây giờ chúng ta áp dụng nào ờ, chưa làm được kỹ thuật này thì coi lại video kỹ thuật cơ bản của trong kênh Afterkit TV luôn các bạn nhé đây chúng ta sẽ làm một đoạn khoảng tầm 8 móng tay ở đây chúng ta sẽ tạo ba cái khóa ba khóa mỗi khóa hai ngón tay một khóa hai khóa và ba cái khóa ok tiếp tục chúng ta tạo một đoạn bốn ngón tay tạo một khóa nhỏ khoảng một ngón tay và một đoạn bốn ngón tay chúng ta cột chung vào đây đến đây chúng ta làm một đoạn khoảng 5 ngón tay dài hơn đoạn này một chút xíu các bạn nhé và cột vào cái khóa này ta xì bỏ hơi này đi xì trên đầu này các bạn nhé cái dây này chúng ta còn sử dụng bây giờ chúng ta sẽ gắn cái nòng xe tăng này vô cái thân đây bằng cách nào bằng cách chúng ta kéo sợi dây này chúng ta luồn qua đây và cột lại cột với đây tiếp theo chúng ta làm cái xích cho bánh xe tăng các bạn nhé bằng hai quả màu đen quả màu đen chúng ta thổi khoảng nửa quả gần nửa quả cũng được các bạn chúng ta cột vô đây. chúng ta sẽ tạo những quả nho khoảng hai ngón tay ở đây cho đến đây chúng ta tạo một chuỗi quả nho các bạn nha khoảng 4 quả nho như thế là được tiếp tục vòng qua bên này làm tương tự các bạn nhé Rồi chúng ta sẽ trang trí cho xe tăng các bạn nhé Ok, vậy là chúng ta đã hoàn thành chiếc xe tăng các bạn nhé Chú Hề ST làm được, các bạn chắc chắn sẽ làm được Chúc các bạn thành công và đừng quên nhấn like, đăng ký kênh, ủng hộ chú Hề ST nữa nhé các bạn Xin chào thân ái và hẹn gặp lại